đời bây giờ rắc rối thay xã hội bây giờ tiền trao tay người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều nghịch cảnh giả vờ như không thấy còn đâu những khát khao được bay vui đùa cùng gió chậm ngàn mây tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta like you Anh hùng không phải ở đâu xa Mà nằm trong chính con người bạn Kiên cường đứng dậy không đầu hàng Vượt qua thử thách và gian nan Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước Chiến thắng mọi kẻ gian tà Chính chúng là người phải lùi trước Đêm qua tôi mơ một giấc mơ Bye. 彩虹桥。